Chào mừng các bạn đến với chương trình Ái là Đệ Nhất Kỷ niệm 5 năm mùa của chương trình Và tôi gửi vị các bạn năm mùa là một con số và rất là nhiều Trong năm mùa đấy chúng ta có trải qua rất nhiều cuộc chơi Cũng có nhiều người trở thành triệu phú đệ nhất Nhưng cũng có nhiều người đã tổn mất cơ hội để thành đệ nhất Tuy nhiên Chúng ta sẽ cùng nhắc lại những ký ức đấy hôm qua hôm qua kỷ niệm 5 năm một trong chương trình Ái là Đệ Nhất và trước tiên, mở đầu trong chương trình, các bạn đã nhìn thấy sân khấu là có 6 chiếc máy tính hiển thị cho là có 6 người chơi đã sẽ tham gia trong chương trình uh, ai là đại nhất ngày hôm nay và 6 chơi đó là ai chúng ta cùng chào đón xin mời Vũ Hải đến ta từ Hà Nội Nguyễn Đức Thái đến ta từ Hà Nội Bùi Minh Hiếu ra từ Quảng Ninh Phạm Ông Huy đến chúng ta Hải Dương Người tối nay chúng ta ở Nam Định và Lã Minh Khái đến từ Hà Nội. Bây giờ bây giờ mình sẽ giải thích luật chơi cho các bạn. Trước mặt các bạn là một hệ thống vi tính, ở đó có hiển thị câu hỏi bốn đáp án A, B, C, D. Sau đó các bạn sẽ nhập vào các nút bấm đấy và sau 20 giây tôi sẽ đọc đáp án ai là người trả lời đúng và nhanh hơn người đó sẽ được ngồi trên người nóng của chương trình bây giờ mọi người đã, đã sẵn sàng chưa sẵn sàng và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho tất cả các người chơi sắp xếp tên các công trình sau theo độ cao từ cao xuống thấp A. Lotte Center B. Nemat 81 C. Vietcombank Tower D. Ken Nam Nemat 72 tất cả chúng ta cũng hiểu đây là bốn cái công trình của Việt Nam tuy nhiên bây giờ sẽ là thứ tự đúng về sau chương trình chúng tôi đã hỏi quý các bạn là sắp xếp tên các công trình sau theo độ cao từ cao xuống thấp và bốn đáp án sẽ là cao nhất là ném vào 81 sau đó là cái nam ném mất 72 sau đó đến Note Center cuối cùng là Vietcombank Server là thấp nhất và chúng ta cùng xem ai là người trả lời đúng ba người trả lời đúng và chúc mừng Vũ Hải ở sáu giây 31 là người trả lời đúng và nhanh nhất. Xin mời Vũ Hải ngồi trên ghế nóng của chương trình. Chào mừng Vũ Hải tham gia chương trình. Đầu đến cho phép em xin được gửi chào đến anh đạo Bằng Nam cũng như tất cả khán giả đang theo dõi chương trình An là đệ nhất và em rất là vui khi được có mặt ở một chương trình đặc biệt như An là đệ nhất kỷ niệm 5 năm phát sóng của chương trình và đây là một cảm xúc người cái uh, thành công của chương trình trong suốt 5 năm phát sóng và được có mặt ở đây là một uh, điều rất là vinh dự với em nói riêng và chương trình nói chung. Vâng, anh cảm ơn cái điều nói của em. Cảm xúc của em là khi em được trải nghiệm cái format Fastest Finger First. Thực ra thì lúc đầu em cũng hơi hơi luống cuống khi uh, tham gia nhưng mà xong rồi kiểu mình đã tham gia nhiều thì nó cũng sẽ quen khi mà mình được luyện tập. Cho nên là khi đến đây thì em đã được có một cái gọi là khả năng bài bản về bấm bàn phím nên là khi nhìn câu hỏi thì mình sẽ phải vừa bấm mình vừa phải ghi nhớ các cái đáp kiểu mình sẽ khi bấm mà mình vừa phải xem là mình đã chọn đáp án nào đầu tiên cho đến cuối để đảm bảo là vừa nhanh vừa đúng và vâng. và bây giờ um, anh muốn nói một điều hay đổi này một điều hay đổi trong chương trình là um, chương trình sẽ quay trở lại với format 12 câu nhưng mà tuy nhiên các quyền sử dụng nó sẽ khác đi bây giờ xin mời em hãy nhìn vào trên tiền thưởng chương trình trước tiên anh hỏi em là em có muốn đổi mốc số 7 lấy hai quyền trợ giúp còn còn lại không trước khi uh, em quyết định thì cho em hỏi là mình có thể trong lúc đang chơi có thể đổi không hay là mình bắt buộc phải đổi luôn ở trước khi chơi bắt buộc phải đổi trước khi chơi có lẽ em muốn uh, đảm bảo an toàn cho nên em sẽ ờ, không đổi không đổi và luật chơi rất đơn giản chúng và đang trải nghiệm trong cái ai là đệ nhất mùa thứ hai mùa thứ ba có tất cả 12 câu hỏi trong chương trình với giải thưởng cao nhất là tôi phải nói là tôi rất là ngưỡng mộ luôn 10 tỷ Sophia the first báo số quan trọng là 2, 7 và 12 và Hải Vũ sẽ có ba quyền trợ giúp duy nhất đó là 50-50 gọi điện thoại cho người thân và hỏi IQ vô cực Đây đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng Chúng ta đi tìm ai là đệ nhất Câu hỏi số 1 Nhân vật người rơi trong bộ bộ phim cùng tên thường mặc trang phục màu gì? Cam, trắng, đen hay là tím? Câu trả lời của em là C, đen. Vâng, chúng ta thường nhắc đến rơi màu đen hoặc là chính xác. Chúng ta đến với, câu hỏi số 2. Từ nào còn thiếu? Trong gơ sau của nhà thơ Tố Hữu, những đêm hè 3 chấm khi 3 chấm đã ngủ loa loa sương sương mưa mưa hay là ve ve câu trả lời của, em là D ve ve ve ve là một hoàn câu trả lời hoàn toàn chính xác em đã trả đúng rồi. có giá trị 50 triệu Sophia the First và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3 câu hỏi này có 45 giây Loại bánh dân gian nào sau đây lấy tên từ một loại rau mọc trong tự nhiên? Bánh nậm, bánh khúc, bánh pía. Oh my. Thực sự em không có quá quá nhiều kiến thức về bánh nên là đây không phải là câu dễ và em xin dùng một sự trợ giúp. Em chỉ có bốc về sự giúp thôi bởi vì em không đổi bốc. Em sẽ dùng sự trợ giúp qua điện thoại cho người thân. Bây giờ em muốn liên lạc cho ai? Em hy vọng là người em sắp liên lạc sẽ có hiểu biết về bánh Và em sẽ chọn một người mà có khả năng nhất Alo Alo Alo em đây Em Nguyễn Việt Anh ơi à, ok Em Nguyễn Việt Anh đây Vâng rồi vành vành sẽ có 30 giây để vừa họ để vừa trợ giúp cho hải vũ 30 giây bắt đầu loại bánh dân dã nào sau đây lấy tên theo một loại rau mọc trong tự nhiên a bánh nậm b bánh khúc c bánh khọt d bánh pía vành rồi <laughs> vành vành vành vành tắt mic rồi Bánh thôi à. Dưới tiết hoài vũ quyền sử dụng này không hiểu nghiệm Đồng hồ tiếp tục chạy Chết rồi Không ổn rồi Để mất hai sự kiện giúp một câu chứ Em sẽ em dùng bất... một sự trợ giúp Em dùng quyền nào? Em sẽ có 8 giây ừ, khả, khả năng của em sẽ chọn 50-50 đi Xin mời máy tính bỏ đi hai phương án sai. Còn lại bánh khúc và bánh khọt. Còn một giây em trả lời nhanh. Em chọn B bánh khúc đi. Vâng. Và câu trả đúng đây là B Bánh Khúc, xin chúc mừng <laughs> Xin lỗi Hải Vừa xong Skype nó bị lag Vừa xong Skype bị lag nên anh không không tài nào bật mic được Không sao cả Tuy nhiên rất xui xẻo xài Vũ mới mới hai câu hỏi đầu tiên đã xài mất ba quả dễ xài mất hai quyền sử giúp. Bây giờ có số bốn xin, xin lỗi Hải. Từ là còn nhớ trong câu sau, mô vụ C ba chấm. Chân ngắn, thời tiết, lưng dài hay đất lệch? em đang nghiêng nhất là về C và D em có nghe qua câu này rồi nhưng mà phần nhiều thì em nghe về D hơn và em không em sẽ để giám sư trợ giúp khỏi à, trên ra gia quá kia vô cực để sau và em sẽ mạo hiểm một chút em chọn D đất lịch là đoàn cuối cùng xin mời máy tính D xin chúc mừng Ibos là đúng câu hỏi số 4 và vẫn còn giữ nguyên quyền IQ vô cực. Bây giờ là số 5. Chuyện ngắn, người ngựa, ngựa người là của nhà văn nào? Ngũ Trọng Phụ, Nguyễn Công Hoan, Ngô thất Tố hay Nam Cao? Thực sự câu này nó hơi khó thì em cũng chưa nghe chuyện này bao giờ em còn Nhưng mà xài... chỉ cần một sự trợ giúp oh my god có lẽ em sẽ liều tiếp em chọn B Nguyễn Công Ngoan là đoạn cuối cùng em sẽ liều một lần nữa Vũ Phạm Phụ được nhắc đến trong tác phẩm Số Đỏ Mưa Tuyết Tố là trong chuyện Chị Dậu Nam Cao được nhắc đến trong Trí Phèo còn người người, người là của Nguyễn Công Hoan rất là đúng em trả đúng rồi số năm của chị 200 250 triệu số Feather First và bây giờ đã có hỏi 400 triệu đất thần kinh hay xứ thơ là những tên để chỉ thành phố nào Huế Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội câu này em cũng có nghe qua rồi và em sẽ chọn a với là bài cuối cùng đất thần kinh và sứ thơ chúng ta đã nhắc đến chiếc nón bài thơ đúng không em à, đúng trước nhưng mà trước khi đưa ra đáp án thì uh, thực ra em không nghiêng lắm về đất thần kinh mà khi nghe cái từ sứ thơ là em nghe khá là quen nó nó khá nó cho em liên tưởng khá nhiều đến Huế nên là em cũng nghĩ là buổi đáp bàn đúng của câu này vâng chúng bạn đang nhắc đến chiếc nón bài thơ Án thật đúng em trả đúng của chị 400 triệu và em vẫn còn thêm một người trợ giúp nữa chúng ta đến với câu hỏi số 7 chúc Hải may mắn Hành động thôn văn là tên hai bài thơ chữ Thà bài thơ chữ Hán và chữ Nôm của người xưa để miêu tả thắng cảnh ở vùng đất nào? Hạ Long, Tràng An, Phong Nha hay là Hà Tiên Thực ra thì em cũng có nghe qua thạch động thôn vân rồi Và em còn nhớ là nó sẽ liên, nó em nhớ là nó ở Kiên Giang Và trong bốn đáp án này thì uh, Hà Tiên là em cảm thấy uh, thấp nhất về đây là đáp án đúng và có lẽ em là một người thích mạo hiểm nên em sẽ mạo hiểm một lần nữa em chọn D Hà Tiên là đáp án cuối cùng báo thông xem mày lý sẽ chọn đáp án nào D xin chúc mừng Em đã trả đúng câu số 7 và được 600 triệu tiền thưởng của chương trình. Và bây giờ sẽ là câu số 8, có thời gian là 60 giây. Thành phố nào là một cảm biến trên bờ Baltic của Cộng hòa Latvia? gần Klapedia, Nava, Liepala hay là Gdynia? em không biết câu này em xin dùng nốt sự trợ giúp cuối cùng là hỏi triết gia của ai chứ vô cực bây giờ sau tôi gặp chuyên gia mình Nguyễn Đức Thắng chính là người chơi alo bây giờ có chuyên gia đây bây giờ hai người sẽ có 30 giây để biểu hỏi câu trả lời và 30 giây bắt đầu thành phố nào là một cảng biển trên bờ Baltic thủ nước Cộng hòa Litva A. Klaipeda B. Nova, C. Liepaja hay D. Vina Grinia mặc dù là những cái tên này rất lạ nhưng mà anh cũng không vòng không làm vòng và anh sẽ chọn ờ, tư vấn cho Hải Vũ là đáp án A là Klaipeda. Ok em cảm ơn. và em sẽ nghe theo sự tin tưởng sự tự giúp của anh thắng em chọn a clapeda là cuối cùng chuyên gia của chương trình thường có IQ vô cực thì đây là lúc nào trận sẽ đúng và trường hợp này cũng đúng xin chúc mừng em đã giành được một tỷ của chương trình và em đã xảy bài kiểm trợ giúp nhưng mà em vẫn có thể dừng cuộc chơi bất kỳ lúc nào Câu hỏi số 9 Vườn quốc gia nào hiện không nằm trong danh sách vườn di sản ASEAN? Vườn quốc gia Com Kha Khinh, vườn quốc gia Bái Tuyển Long, vườn quốc gia Sư Mom Đây hay vườn quốc gia Tam Đảo? Đây cũng là một câu hỏi khá là khó mà em cũng rất là ít khi được gặp. Em sẽ cố gắng để thử suy nghĩ xem. Câu này có 1 triệu 500 Sophia rồi Em có muốn dành số tiền đấy hay không? thực ra em cũng đang tình đã đến tình đến phương án là dừng chơi rồi 25 giây Ôi. em sẽ chọn một đáp án là D vườn quốc gia Tam Đảo là đoàn cuối cùng đi em chọn D cuối cùng đúng ạ còn 7 giây nhưng em vẫn quyết định là liều vườn quốc gia không là theo đồ thị vườn di sản ASEAN anh sẽ liệt kê ba vườn quốc gia Kha Kinh là đã bán sai oh. bãi tử long cũng là đáp án sai còn lại chư mong ray và tam đảo xin mời máy tính đây xin chúc mừng Ai Vũ là đúng rồi thì một tỷ năm trăm Sophia xuất và vẫn còn ba câu hỏi nữa để trở thành đệ nhất trong à, số đặc biệt này. Bây giờ là câu hỏi có trị 3 tỷ. Tác phẩm văn học nào sau đây là sáng tác của nhà văn Thiên Thư? Cánh đồng phía Tây, chuyện người hàng xóm, tình là dây oan hay là qua những màn tối? Tôi Q thêm một câu hỏi nữa cũng rất là hóc búa đây cũng là một <laughs> câu hỏi mà em cũng chưa gặp và em xin dừng cuộc chơi tại đây À, cũng sẽ ra với một tỷ 500 Sophia the First bởi vì đã ra về bởi vì không trả lời câu gì 3 tỷ tiếp thì Thái Vũ sẽ chọn đáp án nào em sẽ chọn đại em sẽ nếu chơi tiếp em sẽ chọn là B chuyện người hàng xóm nếu Hải Vũ mà chọn đáp án B thì Hải Vũ sẽ bị mất đi 900 triệu Sofia the First tình là dây ba là có trả lời đúng cảm xúc của Hải Vũ nào khi giành được 1 tỷ 500 triệu này với em thì phần thưởng này ừ, thật sự nó cũng chưa gọi là thấm gì so với không thấm quá nhiều với 4 tỷ Sofia The First em giành được ở mùa ở, ở trong tập trước em tham gia ở mùa năm nhưng mà thực sự khi mà bước vào đây rồi thì những câu hỏi đúng là đã khóc búa hơn rất là nhiều đặc biệt câu số 3 mất mất đi hai sự trợ giúp mà không đáng là mất nhưng mà giành được một phần thưởng như này thì em cũng đã là một cái thành công trước một đề thi có thể gọi là khá là khó này Vâng, anh cảm ơn em và chúc em thành công may mắn trong cuộc sống. Chúng ta đã chia tay với người chơi Hải Vũ và ra về với 1 tỷ 500 triệu Sophia the First. Và và chúng ta còn bốn người chơi um, còn lại, à 5 người chơi còn lại và liệu ai sẽ là người chơi tiếp theo được ngồi trên ghế nóng? Xin mời thì câu tiếp theo dành cho năm người chơi còn lại. Sắp xếp các chữ giao thành tên một chương trình đúng. A sao, B bản, C tam và D thất. Hết giờ và chúng ta đã được ờ, nhắc đến một chương trình này trong một khoảng thời gian của VTV3. Và tên chương trình này là Tam sao thất bại Thứ tự đúng là C A D và B. Nếu ai sẽ trả lời đúng câu hỏi này, xin mời máy tính. Vâng, Bùi Minh Hiếu đã trả lời đúng vào 4 4 giây 33. Xin chúc mừng Bùi Minh Hiếu. Bây giờ xin mời bố Minh Hiếu ngồi trên ghế nóng của chương trình. Chúng ta đã được gặp lại người chơi là Bùi Minh Hiếu ở trong ai là đệ nhất mùa thứ hai. Bùi Minh Hiếu đã ra chương trình. Được rồi, được rồi đây, xin chào mọi người. Good to know, man. đây rồi King ở ba giây Tay rep quá Vâng Để phá được uh, xin chào mọi người Đầu lắm gặp lại đi. Vâng Cảm xúc khi như nào khi được ừ, quay trở lại chương trình? Cũng khá bình thường Cơ bản cũng vâng. khá bình thường cũng khá lâu rồi nên là quay lại đây nghe đồn luật có thay đổi nên là cũng <laughs> căng hại vâng các thứ vâng đó là những gì em và bây giờ trước tiên hỏi bùi minh hiếu bùi minh hiếu này hiếu có muốn đổi mốc số bảy lấy hai quyền trợ giúp không đổi được câu 7 thành không thời gian thì càng tốt cho tôi <laughs> đùa đấy thực ra là thôi không cảm ơn Vâng Chắc Bùi Minh Hiếu cũng nghe luật trời đúng không? Ừ Là là ừ, Bùi Minh Hiếu sẵn sàng kìa Cũng sẵn sàng Hiếu sẵn sàng kìa Rồi Vâng Minh Hiếu đã sẵn sàng và chúng ta đi tìm ai là đệ nhất Câu số 1 Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ cơm đằng đông vừa trông vừa chạy cơm đằng nam vừa làm vừa ba chấm học của tôi à? ăn ngủ hay là chơi của tôi à, ngay cái đầu tiên dùng trợ giúp hơi buồn cười ấy ông nào ở đây giỏi văn thì cứu tôi cái chọn quyền hỏi IQ đi ngay cái đầu dã một phần này đơn giản chỉ anh thắng thôi ờ tất nhiên Rồi, IQ IQ IQ chuyên gia chương trình alo ai chuyên gia chương trình tháng, tháng đầu tháng đầu mày gúc nhanh cái tao <laughs> chưa thì còn đi ai là của phú cũng tục ngữ đi đây cũng tục ngữ cứ văn luôn là chữ cuối văn alo, cuối alo, đây văn cái đầu gúc nhanh có ngay gúc gúc vào đuôi hai người gúc nhanh và 30 giây bắt đầu gúc luôn gúc khẩn trương Đấy, cơn nắng đông vừa trông vừa trải cơn nắng nam vừa làm vừa đang đi chơi lắm không, cái nổi hiếu có thể um, hỏi trợ giúp quá nhanh Nó chỉ đơn giản là cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi Nên đáp án sẽ là D Này mò Thông cảm cho thằng Ngô Văn thi thử văn năm rưỡi <laughs> Vừa làm vừa mất hiếu Mất hiếu Thằng Huy mày ăn đòn D Chúng ta một trò chơi hay lắm ấy Xin, Đấy, xin, xin lỗi không xin lỗi xin lỗi cho một xin tha lỗi cho một thằng gọi là thi thử văn năm rưỡi. Câu số hai có nội dung như sau. Đây là một chuyện cung quốc của IF Shop. À, dạ, con hổ và chú táo. Con cá và trùng nho, <laughs> con lợn trùng vải, con chó trùng. Con cá và trùng nho là của ai? Cái của MCU, nhập B2. Nghe rõ B rồi, hoàn là chính xác đừng đừng đừng ghi là con đừng ghi là tên mà nào và sửa đặt nhá <laughs> rùa Bùi Minh Hiếu đã trả lời đúng được hai câu hỏi đầu tiên về 50 triệu <laughs> so với The First Bây giờ là câu hỏi số 3 Vùng đất nào được, còn được mệnh danh là đất Võ Trời Văn Hà Nội, Nam Định, Bình Định hay Đồng Nai Ủa Ôi, thằng Đã võ rồi văn nữa chẳng nghe Hà Nội còn trợ giúp nào không nhỉ là còn trợ giúp nào còn nghe rồi còn cái phone à, friend đâu không nhỉ được phone friend được ờ đôn luôn chơi thì à, van xả võ <laughs> nhật <laughs> nhật nhanh ok tôi đang Đất ngồi ở đây là đây không không rồi, không, không, không có... 30 ờ, giây bắt đầu luôn phút luôn đi vào, vào vào luôn vào luôn đất, đất võ thời văn là chỗ nào nói nhanh hà nội hay bình định hay nam định ta nghĩ ba chỗ đấy á đất võ thời văn phải là ông ông nơi có nhiều có nhiều người giỏi võ và giỏi văn thì cái đó chắc ai cũng biết rồi ta nói với bình định thì ít thì tôi nói luôn b đấy trời ơi nam định cái gì tôi bắt đầu mình nghĩ mình bỏ quên rồi b 2 mẹ quên mình còn không nhớ Oh shit, it's my way. Ra, đợi, đợi chút nha. Ra. Dạ. Rồi, Nếu đây là chưa có trả đúng hay không? 41 uh, B2. Chúng ta sẽ nghỉ trong ít phút. cảm xúc của bạn như nào sau khi thành em ừ, chọn rằng a Yasin câu trả lời cùng của em ừ. nghe quen phết em quá quen với nhân vật này rồi đúng không em quen với đấy Việt Anh em biết em phải nói gì không Ồ. Oh. Chúc mừng Tùng, nói câu trả lời đúng. quá trời chương trình đã đến nhất cách đây phút Bùi Hiếu đã chấp nhận theo ý kiến của Tô Minh Nhật và trả lời là B Nam Định và câu trả lời ở đây giới tiếc cho Bùi Minh Hiếu oh no là Bình Định oh no oh no Hay chưa ta đang nghi Hiếu ơi Hiếu ơi rất tiếc cho Bùi oh. Minh Hiếu ra về quá sớm 50 triệu Sophia the first vâng chỉ vì một oh. một quyết định sai lầm của Tô Minh Nhật à, Ok được rồi. Cảm ơn Bùi bình Hiếu đã ra chương trình và chúc Bùi bình Hiếu thành công trong cuộc sống. Good evening everyone and welcome to Who Wants to Be the First on Sophia the First channel. And today we have a special player. He comes from Malaysia. Let's see who is it. Welcome. Hard to Wall from Kuala Lumpur in Malaysia. New Zealand. Uh, à, so. Are you sure? Yeah. New Zealand. Oh, I'm sorry. That's that isn't the correct answer. Hmm. You have to come home with five million Sophia first. Quay trở lại chương trình Nga đệ nhất cách đây phút người chơi bồi minh hiếu của chúng ta đã ra về với đã trở về với một phần thử trình giá năm số phiền phước ra về quá nhanh và còn bốn người chơi còn lại ai sẽ vượt qua được con chương trình chúng ta sẽ cùng xem gọi ở đây sẽ là gì sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây bắt đầu từ sự kiện diễn ra sớm nhất a giải phóng thủ đô b chiến dịch hồ chí minh c chiến dịch cq tám hai d chiến dịch điện biên phủ Bây giờ tất cả người chơi đã hoàn thành xong và bây giờ sẽ cùng xem đối tượng đúng đây sẽ là gì. Chúng tôi hỏi quý vị các bạn là sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây bắt đầu từ sự kiện diễn ra sớm nhất và thứ tự đúng đây đầu tiên là chiến dịch điện biên phủ d sau đó đến giải phóng thủ đô tiếp theo đó là đến chiến dịch hồ chí minh và cuối cùng là chiến dịch cq 88 ai sẽ trả lời đúng câu này mô mình Phạm Huy trả lời đúng Xin chúc mừng Phạm Huy ở 9 giây 88 Bây giờ xin mời Phạm Huy ngồi trên ghế nóng Chào mừng Huy đang ra chương trình ừ. à, Lần đầu tiên mình tham gia là vào mùa 2 Bây giờ mình đã tham gia lần 2 Mình cảm thấy áo à, không Rất hồi hộp ừ. Vâng chúng ta đã được gặp và hỏi ông Huy và Phạm Huy chính là một trong những đạo diễn của chương trình ai là triệu phú TBH yes bây giờ bây giờ Phạm Hồng Huy bây giờ hỏi Phạm Huy là có muốn đổi mốc số 7 lấy hai quyền sử dụng không à mình không nha không chắc nha. là Huy cũng hiểu luật chắc là Huy sẽ hiểu luật chơi đúng không rồi mình hiểu từ lâu rồi <laughs> bây giờ bây giờ huy sẵn sàng chưa vâng chúng ta đi tìm ai lại nhất câu số 1 đâu là tên một tác phẩm trong tác phẩm Chí đâu tên một, một nhân vật trong tác phẩm Chí phèo của nhà văn nam cao bá vương bá chủ bá kiến nhá d vâng chúng ta có nhân vật bá kiến rất chính xác câu số 2 từ nào sau đây là danh từ cô là cô thiêu cô liêu hay là cô quạnh à cô <laughs> Ê, cái cô quạnh viết hoa mình hơi thấy nghi nghi nha Không phải cô quạnh không? Chắc là cô quạnh À, mình dùng 50 50 Bây giờ xin mời máy tính bỏ đi hai phương án sai Xin mời. Trở lại cô là và cô, cô Chiêu. Chiêu nhá. Cô Chiêu. B cuối cùng đúng không? Yes. Vâng, B là câu trả lời đúng. vừa chơi Phạm Hồng Huy đã trả đúng hai câu hỏi đầu và được 50 triệu Sophia the First. Câu số 3 có nội dung như sau. Những từ nào trong có thiếu trong câu khẩu hiệu của Olympic hiện đại nhanh hơn cao hơn 3 chấm A xa hơn B trẻ hơn C mạnh hơn hay D khỏe hơn thôi thì mình hiểu một lần đi A có chốt đạm thì là A không hay là quyết định dùng trợ giúp là A mà hiểu một lần ừ. à câu ở đây chúng ta sẽ nói đây là nhanh hơn cao hơn và mạnh hơn cũng như bùi minh hiếu phạm hồng huy đã ra về với 50 triệu sophie the first cảm xúc của mùa của phạm huy là sau khi em ra về số tiền đấy rất là hụt <laughs> nhưng mà thôi không sao cả cảm ơn phạm hồng huy đã ra chương trình và chúc phạm hồng huy thành công may mắn trong cuộc sống ok bye <laughs> gia cốc mà bọc bột lọc bột lọc mà bọc hòn than là câu đố sẵn sàng nhãn dừa mãng cụt vải gia cốc mà bọc bột lọc dừa em nghĩ là dừa tại vì vỏ dừa là cũng có loại dừa vỏ xanh mà gia cốc thì lại có màu xanh nên em chọn phương án B là phương án cuối cùng của em Thôi xong rồi em ạ. À. Câu trả lời đúng đây là nhãn. Thôi xong. Để em giải thích giận. Quay trở lại trình ai là đệ nhất? Cách đây ít phút, người chơi Phạm Huy cũng cùng trong tình trạng như Bùi Minh Hiếu ra về với 50 triệu Sophia the First. Còn lại hai người chơi Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Tuấn Anh, ai sẽ vượt qua được câu hỏi um, Fascist Finger First này? Xin mời hai người hãy nhìn câu hỏi sắp xếp các câu sau thành tiêu đề của một câu chuyện ngụ ngôn A voi B bói C xem D thầy tất cả mọi thứ đã hoàn thành đáp án của mình và thứ đúng đúng đây sắp xếp các câu sau thành tiêu đề của một câu chuyện của ngôn, của ngôn và đã đúng ở đây đó là thầy bói xem voi D B C A và ai trả đúng câu hỏi này tất cả sẽ cùng xem Vâng, chỉ tranh này không phải 3 giây thôi mà Trinh Sức Mừng nguyễn Tuấn Anh đã trả đúng 5 giây 34 Vâng, Bơ xin mời Nguyễn Tuấn Anh ngồi trên ghế nóng chương trình. Chúng ta được trở lại gặp Tuấn Anh đệ nhất của bộ 4. Chào mừng nghe đã sang chương trình. Vâng em chào anh ạ Và hôm nay là em cũng cảm thấy là một điều mới là em cũng đã được mời lại tham gia cái số special này với hy vọng là được mọi người trợ được mọi người trợ giúp và cũng được như kiểu khán giả ủng hộ và đây là lần đây cũng là lần tiếp theo em đã tham gia chương trình này và em cũng đã biết một số luật mới rồi ạ luật chơi này sẽ mới hơn bây giờ anh hỏi em là em có muốn em có muốn đổi um, mốc số 7 lấy hai quyền trợ giúp không có em có đổi và em số tất cả 12 um, câu hỏi trong chương trình Sau rồi tất cả 12 câu hỏi đấy em chỉ có hai bốc quan trọng đó là bốc 2 và 12 thôi và em có ba quyền trợ giúp đầu tiên đó là 50 50 gọi điện thoại cho người thân hỏi quy vô cực và vì em đã và vì em đã à, cược là đổi trợ giúp đổi mốc đấy giúp nên em sẽ được thêm hai quyền nữa đó là quyền trả lời hai lần quyền hỏi anh hỏi một khán giả bất kỳ tuy nhiên em sử dụng bốn trên năm trợ giúp còn hai trợ giúp nếu em sử dụng một quyền là quyền sau sẽ bị hủy rồi em đã sẵn sàng chưa ờ em sẵn sàng rồi ạ chúng ta đi tỉ mà đệ nhất Câu số 1. Ai là vận động ai là vận động viên động điền kinh chuyên nghiệp? A. David Beckham. B. Đây đây d Usain Bolt đây đây đây. Vâng, chúng ta đang David Beckham là cầu thủ bóng đá. Bóng đá. Jose Mourinho là thiền động viên huấn luyện viên bóng đá. Jordan Leader là vận động viên quần vợt. Và chúng ta đang nhắc đến Usain Bolt rất chính xác. Chúng ta đến với câu số 2 điều nào còn thiếu trong câu ca ra sau chim khôn kêu tiếng rành gian gian người khôn nói tiếng ba chấm dễ nghe nhẹ nhàng dịu dàng điệu đàng hay là ngọc thần vàng <laughs> ngọc thần vàng không không chim khôn kêu tiếng rảnh rang người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe dịu dàng em chốt dịu dàng vâng rảnh rang dịu dàng của hay là chính xác ai soạn đề mà để ngọc thần vàng ở đấy <laughs> à từ từ em chia sẻ thêm cái câu này này hôm qua dạ. em có dạ. xem tiktok ấy là em có thấy như kiểu có thằng chế câu này là chim khôn kia tiếng rảnh ra người khôn nói tiếng y chang người thường <laughs> hay hay hay hay <laughs> em xem tiktok hôm qua em thấy vậy thế là em cũng có tìm hiểu câu này ui giời ơi vâng và tuấn này trả đúng rồi có chỉ 50 triệu số phiền rồi phớt bây giờ có khoảng 100 triệu theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014 lao động nữ sinh con được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở? một hai ba hai, bốn Cô em chịu em gọi cho anh Thắng. Em hỏi anh Thi. Chúng ta được chương trình. Alo. Alo. Alo. Vâng. Vâng. Thắng đây rồi. Tôi đang đang nhờ sự giúp của Thắng bây giờ hai người có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời với 30 giây bắt đầu. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh lao động nữ sinh con được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở? 1 2 3 4 19 giây 19 giây. Trợ cấp một lần cho mỗi con thì uh, sẽ là hai lần nên đáp án của anh là B nhé. Cảm ơn anh. B là câu trả lời của em nghe theo anh thắng B là câu trả lời cuối cùng của em xin mời máy tính B có thật đúng wow thank you anh thắng nha em đã vượt qua được ba câu hỏi đầu tiên và được 10 100 triệu software the first và anh cảnh báo em là em đã dùng mất một quyền trong năm quyền nếu em mà dùng ba quyền còn lại là em sẽ bị mất luôn cả một quyền nữa bây giờ là câu hỏi số 4 nhà xanh là nơi làm việc của chính phủ nước nào à, em biết này Hàn, Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc có chốt không em à, nhà xanh bình thường nhà trắng là Mỹ chứ chắc chắn không thể nào là Mỹ này Hàn Quốc là câu trả lời cuối cùng của em em chốt Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Vâng, nhà xanh, nhà sáng của Mỹ còn nhà xanh của Hàn Quốc chính xác. Đấy. cô mẹ em cũng biết mà. Chứ em cũng có học rồi. Tú Anh đã trả đúng vào số 4 trị 150 triệu Sophia first. Bây giờ còn số 5. Nhân vật nào được nhắc đến trong bài hát Ở trọ của nhà sĩ Trịnh Công Sơn? Ngọc Hân Công Chúa, Mỹ Nương, Tấm, hay là thúy kiều bài này thì em không có nghe chứ cái bài này như kiểu là em có 45 giây đúng không đúng em rồi. không biết nhiều bài này bây giờ là lương thúy kiều à em xin liều một phe tí chứ câu này thì em là em không biết đâu bây giờ ấy câu này em suy nghĩ xem nào em phân vân giữa b và d thì như a với c là không phải nghe nó buồn cười lắm ừ, thúy kiều ấy anh em đều là thúy kiều đi em nắn bừa em chốt đồng thế đúng đúng, không em em có chốt em chốt bừa thúy kiều chứ em bản em chưa nghe bao giờ chỉ có bốn anh em sẽ đọc bốn câu trong bài hát này môi sinh ở đầu người sinh đi đứng ở trọ đôi chân thúy kiều đấy là đúng quay Để luôn này em chưa nghe cái gì Em chỉ nghe cái bài sâu tím tiệp hồng thôi Vâng, em vẫn đang bảo về vốn quyền trợ giúp của chương trình. Bây giờ có ở số 6 có giá trị 400 triệu. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã phát động chương trình Người Việt Nam làm điều gì ở Việt Nam? Đi du lịch, mua hàng, chạy bộ hay treo cờ Tổ quốc? Ừ, câu này em được dùng trợ giúp đúng không? Đúng rồi, em được dùng trợ giúp. Ừ, trang 50-50. Xin mời máy tính bỏ đi hai phần sai. Em không nghĩ là B với C đâu. À, đủ. Còn lại đi du lịch và chạy bộ. Ừ, chết rồi em nhớ hồi này là có covid là mạnh là cũng có như kiểu là ấy này là sau khi em đi học lại tất cả như kiểu bây giờ ấy là chạy bộ thì cũng hơi vô lý chứ bây giờ chắc kiểu chạy bộ từ A đến Z thì chắc là hơi mỏi thế nên là em chọn đi du lịch tại vì là đi du lịch đi du lịch à à à cuối cùng tại vì là em thấy như kiểu là chắc như kiểu là một phần là do covid thế nên là không được đi đâu thế nên chắc như vậy chứ em không biết vâng xin mời đáp án của chương trình à xin mừng đấy Hồi đó cũng có nghe rồi. Em đã thật đúng rồi, chị 400 triệu software first. Và em vẫn còn ba quyền trợ giúp, nhưng em chỉ được dùng hai trong ba quyền đấy thôi. Loài cây nào là biểu tượng của quốc gia Madagascar? Cây tùng, cây xương rồng, cây ba bắp hay cây cọ dầu? Cây này à? Em nhớ rồi, em đã học địa lý hồi lớp 7 rồi. Em nhớ ở trên nào? Cây tùng à? cùng với xương rồng đâu không phải xương rồng hầu như là chỉ sống ở phần sa mạc và mấy cái phần như kiểu cát đấy chứ chứ thì em chỉ nghi là tùng và bao bác nếu mà em không dùng 50 50 ấy, thì em nghĩ là em cũng có thể loại được phần này vậy em từng nghe là loại cây này là kiêu ngạo em cứ nhớ là cô dạy là kiêu ngạo à, có 9 giây phải cái à, em xin cho là bao bác có số đó bác bao bác Vâng là một chơi đã chốt là cây ba bác. Bây giờ xin mời đáp án chương trình. Nếu em mà trả lời sai câu này, em sẽ bị mất đi 350 triệu Sophie and the First. Sai thì thôi. Sẽ xin mừng. Đấy. Em đã giữ nguyên ba cái sử rút vào được 600 triệu. Nhưng mà đây không phải là mốc quan trọng bởi vì em đã đổi nó mất rồi. Câu số 8 bản giao hưởng Anh hùng ca của Beethoven bắt đầu dành tặng cho vị anh hùng nước nào sau đây? Anh, Ireland, Pháp hay Đức? Anh Beethoven à? Beethoven thì em chỉ biết như kiểu có một cái bài hát huyền thoại ấy. Beethoven à? à vậy thì em có được dùng trợ giúp được không? Vẫn được dùng được. Yên tâm đi. Cho em chọn trợ giúp gọi điện thoại. bây giờ em muốn gọi điện cho ai từ từ em nhớ lại bây giờ nhá em cứ nhớ là khoảng pháp hay ireland ấy không chắc vậy thì em chọn vẫn là anh thắng này vâng cho chúng tôi làm đấy nguyễn đức thắng alo đức thắng alo bc thì em cũng chắc lắm bây giờ hai người có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời và 30 giây bắt đầu ok em đọc nha bản giao hưởng anh hùng ca của beethoven ban đầu dành tặng cho vị anh hùng của nước nào? Anh, Ireland, Pháp hay là Đức? À, theo như anh biết thì uh, cái um, bài bản thân hùng anh hùng ca này là được uh, viết dành tặng cho Napoleon Bonaparte cho nên đáp án sẽ là C Pháp. Ok em cũng nghĩ là B hoặc C. Ok em cảm ơn anh. Rồi. C luôn, em chốt C luôn, thẳng thắn luôn, C. Bé là Ben sinh ra ở đâu? thưa em thưa em à biết tố thì tự nhiên em mới quên cái ông này biết tố thì như là sinh ra ở gì quên rồi nhỉ ai hình đức hay sao quên rồi quên rồi bên mình sinh tạo ý sao không biết nữa nhưng mà câu trả đúng rồi là pháp thường mấy cái lúc hồi hộp này em dễ quên kiến thức lắm vì là em em nhớ là em cũng hay nhớ nhầm Beethoven với một ai đó ấy em chỉ biết là Moza với ấy thôi em biết là đúng rồi chị một tỷ software the first em còn hai quyền sử dụng nhưng em chỉ được vâng. dùng một trong hai quyền đấy thôi bây giờ đã còn số 9 theo bản dịch của Tương Như bài thơ sang ngắm thác núi lư Lý Bạch đã tả làn khói có màu gì đen tía bạc hay là xám bài này à thời đấy là lớp 7 em có học rồi giờ mới đi mở sách thì gọi là cheating này ừ, giờ sách lớp 7 thì chắc là em vẫn nhớ là cái bài này là tác giả đứng hình như là ngắm thác nước và có thể biết được cảnh đẹp của thác nước và những đi khói hiền ảo ừ. câu này câu này thì em cho em dùng trợ giúp được không em còn trả lời hai lần mà quyền ở một khán giả bất kỳ nhưng em chỉ được xài một trong hai quyền đấy thôi hỏi ờ, khán giả khán giả nào có thể sẽ giúp cho người chơi được không alo alo tôi alo tôi Nguyễn Văn Đăng đây vâng theo ờ, cái anh ờ, câu này em thì đang này thì nghĩ là câu này thì nói chung anh cũng gọi là tiếc cho Tuấn Anh tại vì cái này anh chưa chắc đã giúp được nhưng mà theo như cảm tính của anh thì tía tía hình như là không phải hình như là làn làn khói hình như là làn khói màu màu đen đi phải chứ anh cảm thấy bạc nó không có lý cho lắm đó là gọi là suy đoán của anh thôi còn lại tuấn anh tin hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào em theo Việt Anh thì đáp án là gì theo em đó là làn khói màu đen nhưng mà anh xin tư vấn cho tuấn anh rằng nếu em không cảm thấy chắc chắn về đáp án của anh em có thể dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền lớn mà em đang có được vâng mọi người. Vâng, vâng. và bây giờ bug out hồi đấy là em quên em quên em đã học rồi uhm, nếu bây giờ em chọn là đen thì em nhớ em cũng hơi bung lý lắm ban đầu thì anh em đấy là vanh chọn tía à, mấy giây còn mấy giây anh 8 giây em có dùng một okay. chơi không hay là chọn đáp án em nghĩ em có nhớ hình như là tía tía em thử chọn tía tía tía hầu như em còn nhớ thế này nhá có lần như kiểu là những đáp án mà em đã loại thực ra là đoán đúng em có nhớ là vậy em chắc lắm em liều một phe nãy thấy vanh bảo không chắc lắm vâng và bạn sẽ đúng sai em thời đúng Ôi, anh một tỷ rưỡi đấy em đã trả lời đúng đó chị một tỷ 500 triệu sau the first và em đã xài hết các quyền sử dụng rồi bây giờ câu hỏi số 10 trong phim sinh vật huyền bí 2 vị thôn thê của Liu Scammer thuộc dòng họ nào Low Food Nesten, Dentunine hay là Sritherin Em nói thật với anh câu này nhá, câu này em hoàn toàn không biết Bây giờ nếu như mà em liều ấy Thì là chắc chắn, chắc chắn sẽ sai Và sẽ phải xuống còn mốc Số 2 Chứ câu này thì em nói thật là phim ấy Chứ gốc vuốt với cả mấy cái này em không biết vậy thì còn hai giây em xin dừng chứ câu này em hoàn toàn không biết chúc mừng em em vẫn giành được 1 tỷ 500 của chương trình thế em chưa tiếp em chọn là bạn nào câu này thì em con em ban đầu nhìn là linh cảm nên chọn câu D next word là slytherin câu D slytherin D đấy vâng đó là quyết định rất chính xác của Tuấn Anh bởi vì Nestrin mới là bạn đúng ồ oh. bởi vì nếu Tuấn Anh mà trả lời sai câu hỏi này Tuấn Anh sẽ bị mất đi 1 tỷ 450 triệu wow. Vâng, và em cũng cảm ơn anh vì đây là phần thưởng là em cứ quay lại chương trình này và 1 tỷ 500 là cũng là phần thưởng khá lớn và cũng đủ và nó cũng đủ để em sử dụng trong mọi việc nếu như là nó là tiền thật và hy vọng là chị, em chương trình là sẽ thành công trong nhiều mùa sắp tới và và mọi thứ là sẽ được đổi mới gọi hiện đại hơn và hy vọng vâng. được nhiều người chơi không phải sai những câu đầu không sai những câu ở mốc quan trọng thứ hai và nhiều người được vâng. dễ nhất hơn cảm ơn em và chúc em thành công mãi trong cuộc sống không được cái trò chơi thì bạn đã chơi cho rồi You won 60 million Sophia the First em chúc mừng anh chúc mừng cái tái em xin chúc mừng anh dạ hái à đi ra đặt xe à có thể đúng là lựa Chúng ta đã chia tay với người chơi Nguyễn Tuấn Anh để chúng ta làm Định Còn Nguyễn Đức Thắng Bây giờ chúng ta muốn xem Nguyễn Đức Thắng có Một mình Nguyễn Đức Thắng có giải được cái câu hỏi này hay không Bây giờ xin mời Nguyễn Đức Thắng hãy xem câu hỏi của chương trình Sắp xếp đơn vị của máy tính theo từ từ bé đến lớn A byte, B gigabyte, C terabyte, D megabyte Cho cùng xem Nguyễn Tất Thắng có trả lời đúng câu hỏi này không. Chúng tôi hỏi quý các bạn là sắp xếp các đơn vị của máy tính theo từ từ bé đến lớn. Và đáp án sẽ là byte, megabyte, gigabyte và terabyte. Liệu Nguyễn Đức Thắng có vượt qua được câu hỏi này hay không? Chúc mừng Nguyễn Thắng ở 11 giây 30. Yes.